Ơi, xin chào quý anh chị Hôm nay à, như nhiều là anh em đề nghị thì à, có cái cách nào để phân biệt với cà phê à, tắm hương liệu với cà phê nguyên chất một cách dễ dàng nhất không cần những công cụ dụng cụ gì phức tạp hôm nay như vậy thì Sang cũng làm một cái video để hướng dẫn anh chị em mình tại nhà tại cơ quan có thể chỉ cần hai ly nước lọc như thế này thôi chúng ta có thể phân biệt được cà phê tấm hóa chất như cà phê nguyên chất như thế nào bên đây là cà phê nguyên chất còn gọi là cà phê mọc anh chị không có tẩm ướp gì cả chỉ có rang chín lên là xay ra pha phin rồi pha máy thôi còn cà phê này là cà phê người ta hay gọi là cà phê truyền thống cà phê à, tẩm gia vị cà phê pha trộn cà phê độn đậu còn bắp và độn tương nữa vân vân nói chung <laughs> hay gọi là sao là gọi là tấm hóa chất đây là cà phê nguyên chất à, thì bây giờ là để phân biệt chúng thì à, như anh chị em đã biết thì à, nó có nhiều cách làm nhưng ta sẽ làm đơn giản là ta sẽ dùng à, ta sang đây sử dụng đây là cà phê pha trộn tấm hóa chất của một hãng nổi tiếng nha anh chị hãng này là nổi tiếng top 5 top 10 Việt Nam nhưng không tiện nói tên thôi anh chỉ cho vào đây đó. cà phê nghi chắc đang cho còn gọi là cà phê mọc như vậy chúng ta thấy theo cảm quan thì bắt đầu là cà phê tắm hóa chất thì à, pha trộn thì bắt đầu nó có các nước màu đang tan dần ra và lan tủa tủa anh chị thấy trên cái ly đấy thì cái này là nó gồm các cái loại hương liệu tổng như nước màu như là các nước đường caramel thì nó chúng ta hình dung giống như là ờ, cái đường mà chúng ta bỏ vào cái chảo chúng ta kho lên nấu lên thì nó sẽ chảy ra là cái màu hồi xưa không các mẹ các bà hay là làm cái màu nước kho cá đó hồi xưa không có cái các cái, cái cái công cụ dụng cụ pha chế thì, thì làm màu nước cá cho đẹp rồi đấy thì bà các bà nội trợ như bà của mình phải dùng như thế thì cái đó là cái nước đường đó nước đường thắng anh chị như này đường cháy nó nguy hiểm đó đó ra nước màu gọi ta làm nước màu vậy đó còn cà phê đây cà phê nguyên chất anh chị thấy đó nó vẫn ra cái nước như nó vàng vàng và nhạt nhạt thôi tại vì cà phê nguyên chất nó phải nhờ cái máy ép cà phê hoặc nhờ pha phin chúng ta chế nước nóng vào nó mới ra được cái cái cái vị cái chất của nó nên nước lạnh này không thể hòa được nó được nó anh nhưng nó tan như vậy nó vẫn tan nhạt nhạt nhạt đó đây là sang đã xây mịn ra đó nhá. đó. mịn hơn cấp độ pha phim thông thường mà nó vẫn không tan được nó chỉ nhạt nhạt như thế này thôi các anh chị vẫn thấy cái màu như nó nhạt thế nhỉ? thì trong thời gian có tầm 5 phút thì chúng ta sẽ nhìn thấy sự đây là mới có tầm 2 phút chúng ta nhìn thấy rõ rõ sự khác biệt giữa hai cái màu sắc thì cái gì cũng vậy thì chúng ta biết dùng mà dùng đúng cách thì nó sẽ tốt sức khỏe các cái hương liệu tẩm này rất độc hại anh chị à, chúng ta dùng nó chứ không có tác dụng chúng ta ngay tức khác nhưng mỗi ngày ngày chúng ta dùng có tầm 2 ly một năm như vậy thì chúng ta dùng tầm là 700 hơn 700 ly rồi thì cứ một ngày đưa một chút chất độc vào trong cơ thể như thế này các cái hương liệu tẩm như thế này vào thì chuyện gì xảy ra nha chị cũng đã biết đấy còn cà phê thì nó nguyên chất thì thực tế một ngày chúng ta dùng tốt nhất tầm 3 ly đổ lại 2 đến 3 ly dùng nhiều quá nó cũng nóng và không tốt thì à, và chúng ta như nhiều anh chị kêu là sao uống ly cà phê hay mất ngủ á thì nếu chúng ta không có quen tại hồi giờ chúng ta uống cà phê pha trộn á hương liệu với hóa chất thì nó không có hàm lượng caffeine nhiều là anh chị uống thấy nó bình thường nhưng khi chuyển sang dòng nguyên chất ép máy như thế này nè chị thấy nè nó có xuống như thế nó không có tan nó phải nhờ nước nóng nó mới ra được nó sơn lát như thế anh chị nhìn chặt thì nói chứ cái màu nó cũng khác nó nhạt cái nó không đậm như thế này đó anh chị thấy đó thì chúng ta dùng như thế thì à, cái đường hầm đường cali nó lớn để làm chúng ta bắt ổ lên cái trường hợp như vậy các bạn cũng không nên uống sau 3 giờ chiều các cái ly cà phê nguyên chất như vậy làm tốt sức khỏe còn về lâu và dài để một ngày chúng ta cần cái lượng cà phê để tỉnh táo như làm việc hoặc là đặc biệt cà phê nguyên chất thì nó cũng có những tác dụng nhất định đối với cơ thể chúng ta được rất nhiều bài báo mà thanh niên à, báo tuổi trẻ một số bài báo anh à, sẽ để cái link bên dưới anh chị em có thể tham khảo thêm xem thêm các cái báo đài nói về cái tác dụng cà phê nguyên chất như thế nào còn cà phê pha trộn qua tẩm là anh chị nhớ những thời kỳ họ phim rồi nó có những bài báo lên là cà phê trộn hóa chất cà phê trộn pin rồi đó rất là nguy hiểm anh chị có thể tham khảo thêm còn sang để là cái link bên dưới là đầu tháng 8 vừa qua báo thanh niên nhiều số báo uy tín có đưa lên tác dụng của cà phê nguyên chất đối với sức khỏe hàng ngày để tiêu dùng đúng cách một liều lượng vừa phải thì à, qua đây là video này sang cũng có nhấn nhủ một điều là chúng ta hãy là một người tiêu dùng thông thông thái hãy biết chọn cho gia đình mình cho mình một sản phẩm mình ờ, sao dùng tại gia đình hay tại quán chúng ta phải biết được cái quán chúng ta ra ta uống thì ta sử dụng cái, cái cà phê nguồn gốc xuất xứ như thế nào còn tại nhà chúng ta để mua về chúng ta có mua về nhưng chúng ta ra tiệm chúng ta mua để biết làm sao để phân biệt các về cà phê nào đúng là nguyên chất còn cà phê nào là pha tẩm để chúng ta tránh nó ra để dùng cho nó tốt cho sức khỏe của gia đình chúng ta cũng như bản thân chúng ta thì cái video này sang thiết nghĩ cũng rất nhiều người chưa biết cái cách thử nó đơn giản như này mà dễ làm thì có thể là anh chị em hãy chia sẻ chia sẻ thật nhiều cái video này cho những người thân quen của anh chị biết được cái điều này để họ biết đâu họ cần những cái điều đó kể cả những anh chị mà chủ quán lên anh chị kể cả những anh chị chủ quán cũng ngồi giờ cứ mở quán là kinh doanh thôi chứ không phải là nhà sản xuất nên cũng không biết là đang mình đang sử dụng những sản phẩm bị tạm ướp như thế này đâu họ biết là nhu cầu thị trường có dùng có uống thôi họ mua họ về họ pha họ cho anh chị bán kinh doanh thôi chứ bản thân đôi lúc họ cũng không hiểu không ai nói về cái điều này cho họ cả nên cũng không, không trách họ được chỉ là lương tâm nhà sản xuất thôi nên là hôm nay cũng nhân việc cái video này sang cũng muốn là rất mong muốn anh chị em mình chia sẻ những thông tin bổ ích này đến cho những cộng đồng chủ quán thân, quen chúng ta cộng đồng ờ, anh chị em văn phòng như anh chị em gia đình tất cả cộng đồng làm sao tin yêu cà phê mà muốn sử dụng cà phê làm sao sử dụng cho nó đúng để cho tốt cho mọi người à, và cũng rất mong à, mọi người hãy à, ủng hộ kênh của Sang xem mà like share và đăng ký kênh cho Sang comment bên dưới những cái gì mà anh chị chưa rõ hoặc là Sang hay Sang ở nguyên nhân Bình Định thì chút siêu nấu Sang hay dùng nhiều cái từ địa phương lúc anh chị em có thể chưa rõ có thể là comment bên dưới như rồi người bắc thì là gọi là cà phê nâu rồi xong rồi người trung sang gọi cà phê sữa chẳng hạn cái ở những cái muỗng có từ gọi nó khác nhau nên một chút cái ngôn từ sang dùng từ địa phương có thể là anh em chưa rõ thì có thể comment thêm để sang giải thích rất mong mọi người chia sẻ video này cho thật nhiều người để biết đến cái thông tin này à, chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại video tiếp theo sang sẽ review một cái sản phẩm về cà phê khác cũng nói về sức khỏe để làm sao các video có sang uống ờ, uh, với cái kiến thức hiểu biết của mình hơn 19 năm sang cũng muốn chia sẻ những gì mình biết để đến với cộng đồng đam mê cà phê yêu cà phê trên Việt Nam chúng ta chung để toàn thế giới làm sao là sáng làm cái cây này cũng mục như vậy thôi làm sao chia sẻ kiến thức này mình biết cái gì mình có tặng được cho đi được thì sang sẽ làm cho nên là mỗi ngày sang dành một thời gian nhất định để quay những clip như thế này để gửi đến quý anh chị và các bạn cũng như cộng đồng xem để chúng ta có sự sự lan tỏa như gửi gắm được cái cái, cái thông điệp mà cái, cái sản phẩm mà nhiều người tiêu dùng chúng ta đang dùng hàng ngày mà chưa có biết đó. đó. rất mong à, gặp lại anh chị em video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại nhớ chia sẻ video này nhé